kính ngưỡng mấy bạch đại đức thích trí khả trụ trì chùa linh sơn trưởng ban tổ chức khóa tu kính bạch chư tôn thiền đức tăng kính thưa quý phật tử thân mến hôm nay ngày 23 tháng 11 năm kỷ hợi quý vị trở về nơi đạo tràng tham dự khóa tu bát quan trai học hành xuất gia gieo trồng chánh nhân giải thoát lời nói đầu tiên con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe chư tôn thiền đức tăng và xin gửi đến quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời chào chân kính nhất A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, trong cuộc sống đời thường, tất cả chúng ta khó tránh khỏi những lời thị phi, dư luận đồn đãi của thiên hạ. Có một số Phật tử khi vướng kẹt vào những lời thị phi, bi quan, chán nản, tiêu cực và nói rằng mình tưởng rằng mình tu là sẽ có được một đời sống bình an hạnh phúc ai ngờ đâu khi mà ở ngoài đời thì gặp không biết bao nhiêu chuyện buồn khổ bước chân vào trong cửa đạo thì tham dự khóa tu vậy mà cũng phiền não đầy nhóc hết làm sao để bản thân mình có thể bình tĩnh an ổn trước những lời thị phi của thiên hạ thì xin thưa với quý phật tử đối với vấn đề thị phi dư luận đồn đãi mạng lưới thông tin càng thịnh hành bao nhiêu thì vấn đề thị phi nó càng lan rộng bấy nhiêu và nó ảnh hưởng tác động rất lớn đối với đời sống của con người do đó khi xưa đức thế tôn của chúng ta ngài đã hiểu được cái tâm lý của hàng phàm phu và tự bản thân của ngài cũng đã trải nghiệm trong đời sống tu hành Ngài chỉ dạy cho chúng ta kinh nghiệm của Ngài để giúp cho mỗi người có thể sống bình an vững chãi trước những lời thị phi. Hôm nay, nơi đạo tràng khóa tu bác quan trai tại chùa Linh Sơn, con xin mượn lời Phật dạy đó để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử đây qua đề tài tu từ những thị phi cuộc đời tu từ những thị phi cuộc đời trích dẫn từ những lời dạy cao quý của Đức Phật và những cái tấm gương sáng của chư Phật chư Tổ để cho quý Phật tử học rút ra được kinh nghiệm chúng ta có thể vững chãi vượt qua những thị phi của cuộc đời trong phương diện tu tập trước tiên chúng ta định nghĩa thị phi là gì nếu mà nói theo hán việt thị có nghĩa là phải phi có nghĩa là trái hay chúng ta nói một cách khác thị là đúng mà phi đó là sai ở trên cuộc đời này phải trái đúng sai thì khó có thể phân định được bởi lẽ ai cũng cho mình đúng hết và nhìn nhận lại một cách tuyệt đối thì cuộc đời tương đối thôi thì nói một cách tuyệt đối ai đúng ai sai thì dường như chúng ta không thể nào phân định rõ ràng cho nên kính thưa quý phật tử trong cuộc sống này khi gặp những cái chuyện thị phi xảy ra chúng ta phải biết cách tu tập tu từ những thị phi cuộc đời cuộc đời lắm nhiều thị phi quý vị ơi trích dẫn kinh pháp cú câu số 227 đức thế tôn của chúng ta ngày dạy như sau người ít nói bị chê không biết kẻ đang ngôn bị nhiếc lắm lời khen chê khó tránh người ơi thị phi là thối miệng đời xưa nay rồi câu số 208, 228 Pháp Cú 228 Đức Phật lại dạy rằng Xưa vị lai và nay chưa từng có việc này Người hoàn toàn được khen Người hoàn toàn bị chê Từ ngàn xưa mãi cho đến ngày nay và chúng ta tin tưởng rằng mãi cho đến ngàn sau chưa từng có sự việc này người hoàn toàn được người ta khen và người hoàn toàn bị người ta chê không có có khi thì mình làm cái chuyện đúng chuyện phải người biết người hiểu thì khen tặng nhưng mà cái người họ không biết không hiểu họ sẽ chỉ trích chê bai dù cho quý vị có làm đúng làm phải đi nữa cũng bị chê như thường cũng bị họ chỉ trích như thường rồi có khi có những người họ làm những điều sai trái lỗi lầm nhưng mà bên cạnh thì có một một số người lên án chỉ trích lại bên cạnh đó có một số người đồng tình quan nghênh phải không quý vị vậy thì những cái chuyện thị phi đó quá nhiều trong cuộc đời của chúng ta mà nếu quý vị không có được một cái nghệ thuật sống chế tác được cái nghệ thuật sống để vững chãi an nhiên trước những chuyện thị phi đó chẳng lẽ cuộc đời của mình lại giao phó trên cái lưỡi của thiên hạ người ta muốn mình vui người ta khen ta muốn mình buồn người ta chê ta muốn mình á, là như thế nào thì mình cũng y như thế đó chẳng lẽ chúng ta không có quyền làm chủ bản thân mình sống nô lệ trên cái lưỡi của thiên hạ trước những lời thị phi đó sao quý vị và xin kể cho quý phật tử nghe vào một buổi nhàn hạ đời nhà đường vua đường thái tông mới nói với bầy tôi của mình đó là ông hứa kính tôn nhà vua nói như sau trẫm thấy khanh cũng không phải là phường sơ bạc nhưng tại sao Khanh lại bị những lời chỉ trích chê bai của thiên hạ nhiều đến thế? Ông hứa kính tôn, ông cười, ông nói muôn tôn bệ hạ Trời vào mùa xuân thì hay có mưa rào Người khách bộ hành rất ghét bởi vì mưa đường xá bùng lầy trơn trợt khó đi Nhưng đối với người nông dân lại vui mừng Bởi vì ruộng đất của mình được những trận mưa rào tưới tẩm Giúp cho cây cối được xanh tươi Trăng mùa thu thì sáng Hàng tao nhân gặp dịp để thường du ngâm vịnh Nhưng mà kẻ đạo tặc lại ghét bởi vì ánh trăng quá rõ ràng bề hạ thấy đó Trời đất là vô tư Cơn nắng mưa còn bị người thương kẻ ghét Còn bị người ưa kẻ, kẻ, kẻ không ưa, không thích Thì huống chi kẻ hạ thần đây là một cái kẻ phàm phu ở giữa thế gian làm sao tránh khỏi những lời thị phi chê bai chỉ trích của thiên hạ làm sao tránh khỏi những cái này nhưng mà hạ thần trộm nghĩ rằng nếu vua nghe theo những lời thị phi thì bầy tôi trung sẽ bị hại nếu cha mẹ nghe theo lời thị phi thì con cái phải chịu khổ sở nếu vợ chồng nghe theo lời thị phi thì đổ vỡ hạnh phúc gia đình anh em bầu bạn mà nghe theo lời thị phi thì sẽ bất hòa ly tán kính thưa quý vị chúng ta nên nhận diện một điều thị phi phải trái tốt xấu đó là một phân cách định nghĩa nhưng mà nếu mà nói rõ ràng thì đó là dư luận lời đồn gọi là thị phi đó quý vị dư luận bàn tán những lời đồn đãi nhưng mà những lời đồn đãi bàn tán tại sao nói ghép hai chữ thị phi đi chung với nhau là bởi vì cái miệng đời của người ta khó lường lắm quý vị ai muốn nói đúng thì cứ nói ai muốn nói sai thì họ cứ cho nó là sai đúng sai là do cái miệng của họ mà nhưng mà quan trọng cuộc đời của chúng ta đâu phải sự đúng sai là do cái miệng lưỡi của thiên hạ mà bản thân của chúng ta phải tự xét lại những hành vi tạo tác những hành nghiệp của mình đây có đúng hay không có đúng như chánh pháp có phù hợp với tinh thần đạo đức có phù hợp với lời dạy của phật hay không còn đối với những lời thị phi của thiên hạ thì khó lường lắm ai đúng ai sai thì mặc kệ người đi quý vị phận mình ta lo giữ phận mình thôi nếu tâm mỗi ngày cứ tìm lỗi soi bối môi mốc dư luận bàn tán đồn đãi lỗi lầm của kẻ khác ấy thế là ta đã lỗi rồi đó do đó quý phật tử định nghĩa về thị phi là phải trái đúng sai hay nói một cách khác là dư luận là lời đồn nó cũng chưa có chính xác nó cũng không hợp vậy mà nó có một cái năng lực ảnh hưởng đối với đời sống của chúng ta rất là lớn có những người nghe xong những lời thị phi xong rồi có thể chết được xin kể cho quý phật tử nghe gần đây có một sự việc cái cô phật tử này cũng mới đến cổ hỏi con vậy chứ sư cô ơi con lâm vào một cái hoàn cảnh bế tắc phiền não sợ hãi mà bây giờ con không biết phải làm sao Cổ nói có một đêm hôm nọ ngủ không được tối ngủ không được cái cổ mới lấy điện thoại ra bấm bấm lên mạng lên mạng chuyện trò ảo trên facebook á cứ nhắn tin nhắn tin nhắn tin rồi nhắn làm sao mình cũng không biết cái người mà đối phương ở bên kia là người như thế nào mặt mày ra sao mình cũng biết luôn mà cổ nhắn tin chuyện trò ảo ở trên mạng rồi cái bàn chuyện phím lời quát tiếng lại xong rồi toàn là nhắn tin không nha nhắn tin cứ lít cái con chuột rồi bấm rồi, rồi, rồi cái lít qua bên kia cái bên kia nhận cái trả lời lại bên này nhắn tin bên kia nhận trả lời lại cứ liên tục liên tục vậy mà tới 3 giờ sáng luôn rồi xong cái lúc trong cái lúc ban đêm đó vì buồn vì cô đơn không có bạn bè rồi vừa không ngủ được cho nên chuyện trò ảo trên mạng như vậy rồi cái cổ lỡ của lít sau cái hình cái cái hình của cổ á gửi qua bên người bên kia mà người bên kia là người bạn trai mà cũng biết mặt mày ta đâu cũng biết người ta ở chỗ nào tại vì trên mạng phần nhiều là người ta không có cho mình biết thật người ta là ai đâu có khi người ta dối người ta nói tên này tên nọ tên kia hoặc là địa địa chỉ ma thôi nhưng mà cổ thì sao cổ lít sao mà gửi cái bức hình qua bên kia sau đó cái người kia cứ nhắn tin nhắn tin liên tục liên tục cổ làm phiền cổ và còn có lời hăm dọa nếu mà cổ không trả lời không qua qua lại trả lời với người đó cắt đứt mối liên hệ này thì người đó sẽ lấy cái hình của cổ đó đăng lên mạng ghép đăng lên mạng và sẽ bôi nhọ cổ cổ nghe xong rồi cái cổ sợ quá đi cổ khủng hoảng quá đi mình con gái mới có 18 tuổi rồi à, mà người ta đưa hình ảnh mình lên mạng mà bậy bạ một cái người ta biêu xấu bôi nhọ một cái rồi xấu hổ mình không còn mặt mũi nào nhìn ai nhưng mà mình lỡ rồi gửi cái hình qua bên kia rồi giờ biết làm sao rồi cái cổ sợ quá cổ mới đổi quăng bỏ cái số cái số điện thoại đó vì cô đổi lại cái sim khác để cô sử dụng cắt đứt mối quan hệ đó nhưng mà trong lòng cứ hồi hộp lo âu Cô sợ rằng một ngày nào đó hình ảnh của cổ bị người ta bung lên mạng mà bậy bạ ăn cái rồi Lúc đó là chỉ có một con đường tự tử chết Cổ sợ quá cổ mới đến cổ mới hỏi con vậy chứ Sư cô ơi con đã dạy dột con chuyện trò ảo ở trên mạng như vậy đó Bằng những lời thị phi à, không có lợi ích gì cả nhưng mà bây giờ con lại sống trong nỗi sợ hãi lo âu cứ phập phòng cái người kia mình không có liên lạc với người ta người ta chơi xấu mình người ta bôi nhọ mình người ta đưa hình ảnh bậy bạ lên mạng rồi không biết mình làm sao thế con mới khuyên cô ơi nếu cô đã biết tai hại của sự chuyện trò ảo phù phiếm không có thật không có không có lợi ích đó nó đem đến cái tai hại chơi mà bây giờ nó thành thiệt thì giờ từ đây sắp tới đừng tiếp tục cái trò chơi đó nữa là cái thứ nhất cái thứ hai là bây giờ cô nghĩ lại coi cái chuyện thị phi ở trên đời này dù cho mình không muốn cũng không được đâu đó là một bậc thánh nhân như phật đi điển hình một bậc thánh nhân như phật đức hạnh của ngài hoàn hảo như vậy trí tuệ của ngài siêu tuyệt như vậy một bậc phước đức trí đức lưỡng toàn như vậy mà ngài vẫn bị những lời thị vi chỉ trích của thiên hạ thì huống chi chúng ta là một kẻ phàm phu làm sao tránh khỏi những điều này nhưng khi đối diện trước những chuyện thị phi đó chúng ta phải có một cái nghệ thuật sống một phương cách để chế tác đời sống hàng ngày để đem lại sự hạnh phúc an lạc cho chính bản thân mình thứ nhất là bây giờ mình lặng thinh lặng thinh xem như mình phớt lờ vậy đó xem như không có qua lại liên hệ gì cả lặng thinh trước những lời thị phi trước những chuyện thị phi đó chúng ta chỉ làm thinh đừng có phanh vui ra đừng có thanh minh thanh nga đừng có biện luận gì cả dù bây giờ chúng ta có biện luận mà nếu mà họ đã cố tình họ đã cố tình họ bôi nhọ mình rồi thì bây giờ mình có biện luận đi nữa thì cũng rùm ra cho mọi người biết cái xấu cái dở thôi à mình cứ lặng thinh phớt lờ đi không thanh minh gì cả rồi kế đến trước những chuyện thị phi đó thì mình phải suy nghĩ một cách tích cực rằng thị phi là cái chuyện đương nhiên bình thường của cuộc đời này người ta có cái miệng mà người ta muốn nói sao cũng được người đời có một câu nói cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo cái môi không vành mó méo tứ tung thì tâm muốn nói thì sao cũng được nhưng quan trọng ở chỗ chúng ta kiểm điểm lại mình khi nghe những lời thị phi đó chúng ta kiểm điểm lại mình có những lời họ nói có đúng hay không nếu họ nói đúng chính xác về cái khuyết điểm sai trái của mình chúng ta can đảm chấp nhận nhận diện ra cái lỗi cái khuyết đó để chúng ta sửa đổi hoàn thiện mình không có cái gì xấu hổ hết nếu chúng ta biết được xấu hổ thì chúng ta mới tránh được những điều tội lỗi còn người mà nhận ra cái lỗi mình rồi người đó là người cao quý đó nha nhận diện ra được lỗi lầm của chính mình nhận diện ra được những khuyết điểm những sai trái của chính mình lục tổ huệ năng nói người nào thấy được cái lỗi của mình đó là bậc kiến đạo đó quý vị ơi do đó chúng ta đừng có ngại ngùng gì cả khi nghe những lời thị phi kiểm điểm lại mình nếu đúng sự thật mình có những khuyết điểm đó sửa sai đi quý vị còn nếu mà họ vu vơ chỉ là những lời dư luận đồn đãi chỉ trích nói xấu không thật chúng ta phớt lờ lặng thinh và quán xem như là một thị phi là một cái chuyện bình thường của cuộc đời không ai tránh khỏi điều này đâu quý vị rồi quán niệm một cách tích cực hơn nữa thì quý vị nghĩ rằng cái gì nó cũng có nhân duyên quả báo hết không phải ngẫu nhiên không phải tự nhiên người ta vu khống người ta nói xấu người ta chỉ trích người ta phá hoại mình mà chắc chắn nếu không phải là cái nhân hiện đời thì đó cũng là cái nhân quá khứ khi đối diện trước những chuyện thị phi chứng làm chứng ngại mình đó quý vị tin hiểu sâu sắc về nhân quả để rồi phấn đấu vượt qua xem như chúng ta trả món nợ vậy đó rồi quý vị phải thông cảm hiểu hấu nữa chứ thông cảm hiểu rằng những người mà họ dành thời gian để bàn luận những cái chuyện thị phi không thật nói xấu thiên hạ đó họ đã gieo trồng cái nhân xấu ác rồi mình thương họ nhiều hơn là mình buồn mình giận mình oán mình ghét bởi vì mình là một người phật tử có được sự hiểu biết đúng đắn về nhân về quả mình biết điều nào mình nên làm và điều nào không nên làm và đừng lấy cái rác rến của người ta cái xấu dở của người ta mà làm mất đi làm nhiễm ô làm mất đi cái cao quý của chính mình đó là một bản tâm thanh tịnh một đời sống thông dong tự tại giải thoát khi nào quý vị buông xả mọi chấp mắt là quý vị sẽ sống an lạc và hạnh phúc Cho nên buông xả những sự thị phi Đừng vướng kẹt vào đây nữa quý vị Và giờ đây con xin trích dẫn lời Phật dạy trong kinh tứ thập nhị chương trong kinh tứ thập nhị chương thì chương thứ 12 Đức Phật có nêu lên có 20 điều khó ở đời trong đây cái điều khó thứ 15 thì đức phật ngài nói rằng người nào mà không nói chuyện thị phi đó là điều khó đó nghe không quý vị mà mình vướng kẹt vào cái chỗ là cái điều đó khó làm quá tôi làm được bởi vì tôi đã quen rồi cái thói quen của tôi thích nói những chuyện thị phi cho nên tạo khẩu nghiệp nghiệp nhiều lắm quý vị thân của chúng ta nếu mà tạo nghiệp thì nó có ba nghiệp ác sát đạo và danh ý của chúng ta nếu tạo tác nghiệp thì nó có ba nghiệp ác tham sân si nhưng khi khẩu nghiệp thì nó tạo tới bốn nghiệp ác đó là vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu mà quý vị thấy con người chúng ta có hai cái con mắt để làm chi để nhìn thấy không hai lỗ tai để nghe hai mắt để nhìn tất cả mọi sự vật hiện tượng trên thế gian này với đôi mắt sáng chúng ta nhìn một cách rõ ràng để hiểu biết còn lỗ tai để chúng ta nghe để thông cảm nhưng mà cái miệng thì nó chỉ có một cái à nó lại có hai chức năng ăn và nói phàm nhân ở giữa thế gian ăn cũng nhiều mà nói cũng nhiều bệnh cũng nhiều mà họa cũng nhiều bệnh tùng khẩu nhập họa tùng khẩu xuất đó quý vị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 điên đảo làm cho người ta buồn phiền làm cho người ta khổ não làm cho người ta chán trường tuyệt vọng bi quan tiêu cực có khi tự tử chết cũng vì những chuyện thị phi mà ra cho nên quý phật tử tin hiểu sâu sắc về nhân quả chúng ta sống một đời sống đạo đức không làm tổn thương bất cứ người nào nhất là đừng để cho những lời thị phi làm tổn thương người khác quý vị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 nói với tinh thần góp ý xây dựng cho tất cả điều tốt thì lời nói đó mới gọi là nói năng đúng với chánh pháp lời nói mang lại giá trị lợi ích cho mình cho người trong hiện tại và tương tương lai thì quý vị đừng kiệm lời nói của mình có người tiết kiệm lời nói không nói những lời giá trị lại không nói mà khi sự việc xảy ra rồi nói lúc trước tôi muốn nói hết sức nhưng mà thôi ai làm gì làm tôi muốn nói chi nhưng mà lúc trước tôi muốn góp ý xây dựng hết sức luôn tôi biết chuyện đó đó nhưng mà tôi không nói đến khi sự việc đổ vỡ ra rồi thì chúng ta mới nói là lúc đó tôi muốn nói mà tôi không nói đừng tiết kiệm lời nói khi chúng ta biết mình nói ra đây những lời nói lợi ích giá trị cho người không phải chỉ hiện tại mà cả tương lai vì tâm từ tâm bi chúng ta đừng tiết kiệm lời nói mà phải nói năng đúng với chánh pháp nói lời chân thật nói đúng thời nói đúng chỗ nói với từ tâm nói lợi ích cho tha nhân còn nếu không cần thì quý vị nên im lặng im lặng giống như chánh pháp vậy có một vị cư sĩ nọ anh ta làm một cái nghề tài xế taxi quý vị nhưng mà ngồi lên xe lái xe vậy đó lúc nào cũng tập trung tập trung chú tâm tỉnh tỉnh giác khi đi đứng lúc nằm ngồi không có để cho sự việc bất cẩn xảy ra một hôm nọ anh ta đang chở một cái người khách ngồi trên xe xe đang lăn bánh thật nhanh trên con đường trắng nhựa bỗng dưng từ ở một cái góc đường á có một chiếc xe khác từ ở bên trong bay lao ra bên ngoài như vậy thấy cái bóng dáng xe kia mà tông thẳng ra như vậy chắc chắn nếu cái đà của mình xe của mình lăn bánh bước tới sẽ tông một cái rầm và sẽ ảnh hưởng tai nạn giao thông xảy ra không phải chỉ một mình mình mà còn rất nhiều người cho nên cái chú tài xế này là cái chú phật tử đó mới thắng một cái ép xe mà đang chạy đang chạy lao nhanh như vậy mà thắng một cái ép trên con đường nó kêu một cái ép một cái làm cho mọi người phải giật mình luôn nhưng mà thắng lại được thắng lại được chiếc xe kia nằm ngay cái đầu xe của anh ta vậy mà cái ông tài xế bên kia ông còn quay đầu ra ông chửi thề ông chửi nữa chứ ông sai rồi mà ông chửi rồi cái người phật tử này mới khoát tay vậy nè gật đầu xuống cái khoát tay giống như là xin lỗi vậy đó nhưng không có gì thôi xin lỗi gật đầu xuống cái gì khoát tay mỉm cười làm cho người khách ngồi trên xe vô cùng thán phục và hỏi rằng anh đi ra đời anh làm ăn mà anh hiền như vậy người ta có lỗi người ta từ ở trong người ta đâm ra ngay xe anh nếu mà anh thắng không kịp là xảy ra tai nạn rồi nó tông vào xe anh là nát hết rồi cái lỗi của người ta mà cái ông đó ông còn chửi anh nữa mà anh anh hiền quá đi anh ra đời anh bị thua thiệt ông ta chửi anh mà anh không có nói tiếng nào anh mỉm cười như vậy tôi cũng phục anh luôn à nha thì cái người tài xế lái xe taxi cũng là người phật tử mới trả lời với người khách như sau ôi làm ăn mỗi ngày cái chuyện này là tôi thấy thường luôn cái chuyện làm ăn của tôi là lái xe trên con đường thì tôi thấy chuyện này xảy ra thường đối với tôi gặp trường hợp này hoài chứ gì nhưng mà gặp những trường hợp này thì tôi thực hiện theo lời của đức phật dạy tại vì anh ta là người phật tử cho nên anh ta nói tôi thực hiện theo lời đức phật dạy tôi quán niệm đó là chiếc xe chở rác cho nên đâu có ngu dại gì để rác của họ tống qua xe của mình chắc chắn cái người mà chạy hấp tấp ẩu tả mà còn bực bội ngoái đầu lại chửi rủa như vậy đó tâm trạng của họ hiện tại bây giờ là bất an đó phải không quý vị tâm trạng của họ là ở trong cái hoàn cảnh nào của họ đó họ đang bất an họ đang bực bội họ đang gấp gáp cái gì đó cho nên họ mất quyền tự chủ tay lái của mình từ trong đâm ra như vậy tâm trạng của họ bất an đang bị phiền não cái gì đó thì mình quán giống như là họ đang chở một xe rác mà họ có khi họ tống rác rến thảy qua xe mình nữa đó nha mà có ai ngu gì để rác rến xe của người ta đổ qua xe mình nhà người ta có rác người ta thảy qua nhà của mình mình chấp nhận hốt rác của người ta đó là kẻ ngu thôi cái người tài xế cư sĩ này mới trả lời nói là mấy cái xe rác rến đó tôi không có hốt rác của họ làm chi đâu cho nên thôi kệ họ đi họ có mình thấy không có chuyện gì xảy ra nếu mà có thì để công an rồi ta tự giải quyết ai đúng ai sai để công an giải quyết nhưng mà nó không có chuyện gì xảy ra thôi bỏ qua cho nó cho nó qua đi chứ tâm trạng của họ giờ đó họ bất an họ không làm chủ lấy họ họ đã giống như đang chở một đống rác mình đâu ngu gì để rác của họ thảy qua bên nhà của mình qua xe của mình rồi cái chở một đống rác của họ đó đem về nhà mình có khi đổ vào trong nhà mình hoặc là trên đường mình đi mình đổ rồi dài dài dọc đường đi cái đó là kẻ ngu quý vị cái đó là con chia sẻ về kinh nghiệm sống của một người phật tử tại gia khi đối duyên xuất cảnh gặp những chuyện thị phi trong cuộc đời này người đó vẫn thản nhiên và xem nó như là một việc bình thường vậy đó chúng ta gặp cái duyên gì mình cứ tùy duyên mà ứng tiếp quan trọng ở chỗ quý vị phải dành quyền tự chủ trước mọi hoàn cảnh nha quý vị nếu gặp những cơn gió lốc đó mà quý vị giống như cành mềm ở trên ở trước cơn gió lốc gió nó thổi bay gãy hết rồi quý vị ơi đừng là cành mềm trước cơn gió lốc mà chúng ta phải như tảng đá kiên cố gió cuồng nộ chẳng lai những lời tán dương hay hủy bán đừng làm dao động cái tâm này thì người đó mới gọi là người điều phục giỏi người đó mới gọi là người dũng mãnh tự chiến thắng bản thân mình trước mọi hoàn cảnh mới gọi là chiến công oanh liệt nhất đối với vị là một người phật tử dù ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải chánh niệm tỉnh giác nên biết rõ cái gì cũng có nhân quả nhân duyên hết quý vị và khi chúng ta đối diện trước những sự thị phi đúng sai phải trái đó thì quý vị phất lờ lặng thinh đừng có thạnh thanh minh đừng có tranh đấu tranh cãi càng tranh đấu tranh cãi bao nhiêu càng hỏi bùng cái chuyện xấu dở đó ra cho mọi người cùng biết bấy nhiêu không có dạy dột gì đâu dập tắt liền ngay chỗ đó bằng hình thức đó chính là phất lờ làm thinh để mọi sự việc sự thật cũng trở về với sự thật mà thôi nhưng có những khi chúng ta lặng thinh phớt lờ mà cái sự việc đó nó vẫn chưa dập tắt được nữa mà nó càng ngày nó càng thổi bùng lên bởi, bởi những trận bão tố cuồng phong dữ dội người ta thấy mình làm tin người ta làm tới làm tới ta càng đồn tải người ta còn nói xấu người ta còn gieo rắc những tiếng tâm bôi nhọ danh dự của mình nhưng không có mất mát gì đâu quý vị nếu ta dập tắt được cái tâm hơn thua luôn quán niệm rằng sanh tử mới là việc trọng đại còn những cái chuyện hơn thua phải quấy tốt xấu đúng sai thị phi cái chuyện đó chỉ là chuyện vụn vặt trong cuộc sống này thì mình đâu gì những chuyện vụn vặt đó nhỏ nhoi đó lớn mình làm cho nhỏ nhỏ mình làm quá không có đâu một cái chuyện nhỏ mình mình hỏi bùng lên thành giống như là một cái chuyện lớn trái nhà vậy đó thường thường chúng ta mất quyền tự chủ hay phân minh hay tranh cãi để cho mọi người biết được cái sự thanh tịnh trong sạch của chính mình càng làm giữ bao nhiêu càng cho mọi người thấy cái dở cái xấu cái khuyết từ nơi mình nhiều hơn quý vị mà người có năng lực tu hành thì phải bình tĩnh sáng suốt trước những lời thị phi này Xin kể cho quý vị nghe về tấm gương sáng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Quý vị đừng nghĩ rằng Đức Phật của chúng ta khi xưa đi đâu cũng được mọi người trải chiếu bông, lót đường sẵn Hoan nghênh chào đón bước chân của Ngài Không phải vậy đâu quý vị Khi Đức Thế Tôn chúng ta xuất hiện ra đời ở trong thời kỳ của Ngài Có 96 trường phái ngoại đạo Những cái chủ thuyết của các trường phái ngoại đạo đó tụ trung trên những quan điểm như sau quan điểm thứ nhất túc mạng luận tức là cái luận thuyết của họ mạng sống của con người là do số phận số mệnh an bài đã sắp đặt từ trước rồi cho nên con người hoàn toàn không làm chủ để định đoạt cuộc đời mình mà tất cả đều do bàn tay của số phận của định mệnh rồi trong 96 trường phái ngoại đạo đó họ tụ trung trên cái quan điểm thứ hai hần ý luận có nghĩa là tất cả những cái sự khổ vui trong cuộc đời này là do cái ý của trời ý của thần linh của thượng đế là do trời sắp đặt thần linh thượng đế sắp đặt con người hoàn toàn bất lực và nó tụ trung trên quan điểm thứ ba là tự nhiên tự nhiên ngẫu nhiên nó đến nha thì đức phật của chúng ta ngài tiếp nhận được những cái nguồn tư tưởng của các đạo giáo bấy giờ ngài mới tư duy quán chiếu không có cái gì gọi là định mệnh số phận mà đã an bài sắp đặt sẵn không lẽ con người chúng ta lại bất lực để cho bàn tay số phận vào định mệnh số phận là gì định mệnh là gì cái đó gọi là cái kết quả do chính nghiệp nhân mình gây tạo mà thôi rồi ngài quán niệm cũng không có một đấng thần linh thượng đế nào có quyền năng ban phước cho mình không có ai mà có đủ khả năng để ban phước hay giáng họa cho mình cả mà tất cả đều có nhân duyên quả báo ngài đã nhận diện và hiểu rõ về cái nhân quả của cuộc sống này nhìn thấy rõ được chân lý lẽ thật đó rồi ngài cũng thấy không có cái gì mà gọi là tự nhiên ngẫu nhiên mà tất cả đều có nhân duyên mới đưa đến quả báo cho nên đưa lên cái tư tưởng nói được cái sự thật về cái nhân quả nhân duyên trong cuộc sống này không phải được mọi người quan nghênh chấp nhận đâu quý vị mà đức thế tôn của chúng ta cũng bị ngoại đạo họ phá hoại họ tìm cách để nhục mạ danh dự của ngài để bôi nhọ ngài để quỷ bán ngài phá hoại ngài trên bước đường hành đạo của ngài nhưng trước những hoàn cảnh đó đức thế tôn vẫn thản nhiên bởi vì ngài là người đã làm chủ lấy bản thân mình trước mọi hoàn cảnh thì những lời khen tiếng chê những sự thị phi chẳng hề hớn gì với ngài tâm của ngài đã vững vàng giống như tường đồng vách đá vậy đó không có cái ngọn gió nào có thể làm cho lung lay đâu quý vị nhiều lần Đức Phật đã bị ngoại đạo phá hoại bằng mọi phương diện Có khi họ xúi dục một người phụ nữ giả dạng đi vào trong tịnh xá Thường xuyên đến nghe Thế Tôn thuyết pháp Rồi một thời gian sau cái bụng cứ làm to to lên dần một hôm cái cô này xuất hiện trước đại chúng đông đảo ngay trong pháp hội mà Đức Thế Tôn đang giảng kinh thuyết pháp đó Cô ta đứng dậy và cô ta tuyên bố với mọi người rằng sa môn cồ đàm nói pháp hay lắm nhưng bản thân ông ta chẳng làm được cái gì đâu ông ta là tác giả của cái bào thai trong bụng tôi nè nói những lời nói quỷ bán bôi nhọ du khống ngài như vậy mà đức thế tôn trước tình huống đó ngài vẫn bình tĩnh được đó gặp mình ai mà nói mình kiểu đó mình bình tĩnh được không quý vị làm chủ lấy mình được không nói bậy nói sai là lợi tác một bạc tay hoặc là làm cho ra lẻ liền phải không nếu mà như vậy thì làm sao mà gọi là phật là tổ được bởi vì đối với đức phật của chúng ta ngài là một bậc đại giác ngộ ngài thấu hiểu rõ hết quy luật của cuộc sống cho nên ngài bình tĩnh sáng suốt trước mọi hoàn cảnh dù cho cảnh ngộ nào thuận hay là nghịch ngài vẫn làm chủ lấy mình thuận thì không khởi cái tâm tham đắm chấp trước nghịch không khởi cái tâm sân giận phẫn nộ ngàn đầy đủ bản lãnh để tự chế ngự điều phục chính mình mà còn chúng ta không có đủ khả năng đó nghe một lời nói thôi về ăn không được ngủ không được đó quý vị điên đảo liền phiền não khóc tại sao mà tôi không có mà nói cho nói có như vậy tôi không làm chuyện đó mà du khống tôi như vậy phải làm cho đã lẽ và bắt người ta phải bồi thường danh dự cho chính mình nhưng mà đức thế tôn khi xưa bị người ta bôi nhọ du khống nói xấu ngài vẫn bình tĩnh hẳn nhiên nhưng mà sự thật nó cũng trở về sự thật à, cô nàng này cứ đứng ở trước mọi người hội chúng dỗ vào trong cái bụng mình và du khống cho đức phật trong lúc cô đứng khua tay múa chân vậy đó rồi cái nó văng cái gáo dừa ra cổ độn cái gáo ở trong bụng cổ văng ra thì sự thật vẫn là sự thật thôi rồi có trường hợp ngoại đạo cũng lại xúi dục một người phụ nữ khác thường xuyên đi đến tịnh xá rồi một hôm cái hô tin lên là cô này mất tích giết cô ta lấy thi thể của cô ta chôn phía sau tịnh thất của phật và họ du khống họ báo quan và trình quan là con của mình đi đến tịnh xá nghe pháp xong rồi xong không về quan các vị quan quân họ mới đến tịnh xá họ lùng xét thấy nơi cái vùng đất bị ẩm ướt cái vùng đất mới họ mới đào lên thì thấy cái thi thể xác của cô gái chết lõa lồ họ mới du khống ngoại đạo họ mới du khống là đức thế tôn của chúng ta họ nói sa môn cù đàm hãm hiếp đàn bà phụ nữ rồi giết người chôn ở phía sau tịnh thất những lời du khống đó chúng ta thấy khủng khiếp ghê chưa quý vị Vậy mà Đức Thế Tôn vẫn bình tĩnh Và vẫn hẳn nhiên trước những lời thị phi du khống của thiên hạ Ngài còn tuyên bố một câu rằng sự việc này không quá 7 ngày đâu Các vị sa môn đệ tử của Phật đó, đi âm bình bác đi khất thực vào thành Bị người đời họ nguyền rủa, họ chỉ trích Họ nói tu cái đạo gì vậy Họ chỉ trích, họ nguyền rủa họ gặp là họ đập họ họ đánh họ dùng gậy gọc họ đập họ đuổi đi họ không có cúng cho ăn mà họ còn đuổi đi bằng phương cách đánh đập chửi rủa nhục mạ tôn giả anh năng mới hưa nói họ mới dám vô thành đi khất thực nữa thế tôn ơi họ chửi mình quá chừng luôn đức phật nói sự việc này không quá 7 ngày đâu thiệt quý vị đám người mà giết mướn đó giết cô gái đó rồi chôn phía sau tịnh thất của phật đó họ ăn chia với số tiền họ lấy họ ăn chia chia làm sao không có đồng điều cái họ gây lộn họ gây lộn cái họ đem đến họ cáo hoàng họ khai hết sự việc sự thật cũng là sự thật chân thật thì bất hư quý vị chúng ta sống ở giữa cuộc đời này cứ sống thật đi còn cái miệng đời họ nói như thế nào họ nói thị phi mà nói đúng nói sai là quyền của họ nhưng quan trọng chúng ta kiểm soát lại bản thân mình đúng hay là sai nếu quý vị biết rõ những việc làm của mình đúng với lời Phật dạy đúng với tinh thần đạo đức thì quý vị mặc nhiên đi quý vị người ta nói gì xem như một làn gió thổi qua đừng để vướng kẹt vào những lời thị phi mà phiền não trao đảo dù cho quý vị có muốn bịt miệng người ta cũng không bịt được được dù cho quý vị có muốn tránh xa khỏi những cái lời thị phi đó tránh cũng không khỏi quý vị nhất là trong thời đại của chúng ta mạng lưới thông tin rất là phát triển thịnh hành chỉ cần họ lít một cái thôi họ nhắc vô một cái thôi là cái tiếng đồn đãi dư luận đồn đãi bôi xấu nói xấu bôi nhọ nó sẽ lan ra khắp cả thế giới chứ không phải chỉ một làng một xóm ngày xưa mạng lưới thông tin chưa được phát triển thành hành thì người ta truyền miệng với nhau nha truyền miệng với nhau thôi chuyện thì nhỏ ở trong nhà thì nó nhỏ mà ta truyền ra ngoài nó thành nó lớn rồi ở trong nhà nó chỉ là một con ruồi con mũi nhưng mà ra ngoài nó thành con trâu con bò rồi nó nói thí dụ có cái cô đó bữa hôm nọ thì cổ đi chơi nó lỡ kẹt xe cổ về 11 giờ đêm cổ mới về thì khi cổ về cổ mới quẹo vô trong cái hẻm nhà cổ thì gặp cái bà hàng xóm cái bà A này bà thấy cô ta đi con gái mà đi chơi đêm 11 giờ mới về cái ngày hôm sau cái bà A này bà gặp cái bà B cái bà nói bà hay gì chưa hồi đêm hôm này tôi thấy con nhỏ đó nó con của cái bà đó đó nó đi tới hả 1 giờ 11 giờ mà nói tới 1 giờ nó mới về rồi cái cái bà B này nè cái bà gặp bà C cái bà nói bà hay gì chưa hồi đêm hôm này con của à, con của cái bà đó bà đó con nhỏ đó đó nó đi chơi mấy ngày nó về mà nó đi còn đi chung với cái thằng nào nữa thêm cái vậy đó thêm mắm dặm muối vậy đó mà thành ra nó chất quất hết à không có đúng sự thật cái đó gọi là thị phi đó quý vị muốn đúng đúng muốn sai sai do cái lưỡi của thiên hạ cái từ một cái việc nhỏ thôi mà họ đồn đẩy ra mà họ thổi phồng cái nó sai chất quớt luôn không có đúng đâu vào đâu hết cho nên mắt thấy và tai nghe còn chưa chính xác đây đừng nghe theo những lời thị phi quý vị ơi xin kể quý phật tử nghe câu chuyện ngày xưa khổng tử vào cái thời đó là chiến tranh loạn lạc gặp lúc hạn hán mất mùa đời sống của dân chúng rất là khó khổ khổng tử từ ở bên nước lỗ mới đi sang qua nước tề dẫn các học trò của mình qua đó mà đi một đi được mấy ngày đường rồi mà cũng không có lương thực để mà đủ ăn nói chung là chỉ lót lòng mà thôi khi đi đến nước tề thì gặp một người thân quen biết nghe tin khổng tử và các học trò đến người này rất là kính trọng khổng tử mới gửi một cái bao gạo để tặng cho khổng tử mới trao bao gạo đó cho nhân uyên nhân uyên là nhân hồi ông ông này là đệ tử của học trò của khổng phu tử nhưng mà là người sống rất là tri túc biết đủ cần kiệm cho nên không trao cho ai trao cho nhân hồi khi trao cái bao gạo cho nhân hồi cái khổng phu tử nói con nấu cơm đi và những học trò kia là đi kiếm rau về luộc ăn buổi trưa hôm đó Lúc Nhan Hồi đang ngồi nấu cơm Cơm chín rồi mới dở nồi cơm ra để xới Khi dở nồi cơm ra xới thì ở đâu gió nó thổi mạnh ở trên nóc nhà Bồ hông với là một con thằng lằn nó rơi xuống dưới ngay cái nồi đó Bị bẩn bị dơ Cái nhăn Hồi mới nghĩ cơm bẩn dơ rồi Cái vớt cái phần cơm đó ra trong cái chén Tại vì bẩn quá rồi Nào là bồ hông nè Nào là thằng lằn rớt xuống nữa vớt cái phần cơm dơ đó ra chén xong cái đậy đậy nắp lại lúc đó khổng tử đang ngồi ở trong nhà để đọc sách nhìn xuống dưới nhà bếp thấy học trò của mình đó vớt cái cơm đó ra mà đâu có biết cái chuyện gì mắt thấy thôi vớt cơm ra rồi nhân hồi lúc này mới nghĩ thời buổi khó khăn mà mấy ngày trời rồi mới được một cái phần ăn như thế này nấu một nồi cơm lên mà mình xớt ra cái phần dơ hết một chén rồi mà bỏ thì rất là uổng thôi thì dơ sạch do tâm mình thôi mình ăn phần này trước cho no đi ngọn hồi mình khỏi ăn phần kia để nhường cho thầy và các huynh đệ của mình các anh em của mình nữa nghĩ như vậy cho nên nhân hồi mới lấy cái phần cơm bẩn cơm dơ mà bị bù hông rơi xuống làm dơ bẩn đó ăn ngồi ăn thì khổng phu tử từ ở bên trong nhà nhìn thấy học trò mình như vậy trong lòng rất là xót xa và nói rằng từ nào giờ mình dạy cho học trò mình cái lễ nghĩa cái sự lễ phép cái đạo lý để sống ở đời mà những cái gì mình dạy nó đâu có học theo nó đâu có làm theo đâu học học mà nó làm theo đâu nấu cơm lên rồi thầy chưa có dùng mà nó ngồi nó ăn trước rồi khổng phu tử trong lòng rất là xót xa bất mãn trước việc làm của nhan hồi khi các học trò đem rau về rồi cái luộc xong mới dọn lên bàn ăn mời ngài ra khổng phu tử bước ra bàn rồi cái mới nói hôm nay ta chặn lòng nhớ đến ông bà cha mẹ của mình tổ tiên của mình ta muốn bới cơm lên để cúng tổ tiên của mình không biết có được không khổng tử muốn muốn cho nhân hồi phải thú nhận sự thật phải nhận lỗi sửa sai cho nên nói khéo vậy các học trò nói được thì cái việc mà nhớ tổ tiên ông bà thì mình bới cơm mình cúng thì đó là việc làm nên mà đâu có cái gì lỗi lầm đâu nhưng mà nhăn hồi nói không được thầy ơi khổng vô tử nói sao không được vậy nhăn hồi nói bởi vì nếu cúng thì mình phải cúng trước còn cơm này con đã ăn trước rồi không thể nào cúng ông bà được hỏi tại sao mà ngươi lại ăn trước nhăn hồi mới trả lời là vừa rồi nấu cơm xong dở nắp ra để xới nồi cơm bồ hông với con thằng lằn trên trần nhà nó rớt xuống làm bẩn làm dơ định bỏ đi xúc ra định bỏ nhưng mà uổng cho nên con đã ăn phần cơm đó trước rồi nghe xong rồi khổng phu tử mới tự trách mình khổng khâu ta đây tận mắt chính mắt mình thấy rõ sự việc đó mà nó còn chưa chính xác huống chi chúng ta nghe lại những lời thị phi của thiên hạ chưa hoàn toàn xác định rằng đúng hay sai thì đừng vướng kẹt vào những lời thị phi đó quý vị ơi chính mắt thấy mà còn chưa đúng sự thật nha huống chi nghe lại lời của người ta nói chưa có hoàn toàn chính xác chưa có xác định là đúng hay sai thì đừng nói đừng truyền khẩu đừng truyền tụng những lời nói thị phi đó không có lợi ích mà ảnh hưởng tai hại không tốt tạo khẩu nghiệp cho mình và tác hại đến tha nhân nữa quý vị ngày xưa có một nhà triết học tên gọi là ông Socrates khi người nào đó đến hỏi ông vậy chứ đến nói với ông nói tôi muốn kể cho ông nghe cái này cái ông ta mới hỏi cái sự việc muốn kể cho tôi nghe là có chính xác hay không cũng chưa chắc nữa nếu chưa chắc thì nói làm chi nếu chưa chắc một sự việc chưa chắc thì đó là thị phi thì nói để làm gì cái gì mình xác định rõ ràng thì mình hãy nói còn nếu mà là lời thị phi chưa xác định đúng hay sai đừng nói ông ta chỉ là người thường thôi đó nha không có biết tu học Phật pháp gì mà ông ta có một cái nghệ thuật sống cho riêng mình như vậy rồi cái người ta nói tôi muốn nói cho ông nghe sự việc này ông mới hỏi gì chứ sự việc mà ông nói cho tôi nghe là chuyện tốt hay chuyện xấu vậy nó nói chuyện này chuyện xấu mà tôi sợ ông nghe xong ông buồn thì ông ta mới nói nếu đó là chuyện xấu mà tôi nghe xong là tôi buồn thì cái chuyện đó có xác định rõ ràng chưa anh nói tôi cũng chưa xác định nói nếu chưa xác định thôi khỏi nói tôi nghe làm chi bởi vì nghe nghe rồi buồn thì mình nghe để làm gì phải không quý vị nhưng mà có những lúc chúng ta lắng nghe để làm chi vậy lắng nghe để tự kiểm điểm lại mình coi có đúng hay là sai chứ không phải người ta nói gì tôi nghe tôi nghe tôi không muốn nghe tôi không nghe lời góp ý của ai hết trơn á tôi không có lỗi gì cho nên tôi không muốn nghe không phải vậy chúng ta phải lắng nghe để kiểm điểm lại bản thân mình những gì người ta nói có đúng hay không nếu đúng thì mình sửa đổi mình có cái sai cái xấu cái dở mình sửa đổi để hoàn thiện chính mình còn người ta góp ý xây dựng mình mình phất lờ hoặc là mình bác mình không nghe thì mình không có cơ hội để nhận diện ra cái lỗi cái sai cái khuyết của mình để sửa thì làm sao có cơ hội để hoàn thiện đây cho nên quý phật tử phải biết trường hợp nào mình nên nghe và trường hợp nào mình nghe xong rồi mình cho qua đi đừng để vướng kẹt vào những lời thị phi vì chúng ta biết rằng người này đã cố tâm đem những lời thị phi để bôi nhọ để nói xấu mình thì thôi nghe để làm gì nghe để buồn để phiền thì nghe để làm gì quý vị tại vì mình chưa có đủ khả năng làm chủ lấy mình thì thường thường mình nghe cái mình buồn phiền não à mà khi mình thích nghe lắm quý vị có người nói tôi muốn nói cho chị nghe cái này mà sợ chị buồn nói đi tôi không buồn đâu năn nỉ người ta nói cho bằng được người ta nói xong rồi cái ngồi đó mà khóc khóc xong rồi về ngủ không được ăn không được ngủ không được luôn mà cái sự phiền não đó không phải chỉ một ngày một buổi một phút một giây mà chúng ta có phiền não rồi cái ghim ở trong lòng của mình chưa biết những lời người ta học lại cho mình đó là đúng hay sai là có thành kiến với đối phương nghe ai đó nói xấu mình là có thành kiến với người đó mà không có biết rõ sự việc là đúng hay sai cho nên chúng ta dướng kẹt cái chỗ này đời sống của mình phiền não bất an nhiều lắm quý vị chúng ta học theo phật đi dù cho có nghe những lời nói nào đi nữa nhưng mà chúng ta cũng phải nghe lại cõi lòng của mình nghe xong rồi đó mắt thấy tai nghe nhưng nghe lại chính mình coi coi giây phút này nè khi mình nghe những lời khen của họ mình có vui không mình nghe những lời chê bai của họ mình có buồn không nếu chúng ta vui buồn theo đó là chúng ta điên đảo dướng kẹt rồi đó quý vị ơi dù đó là một lời khen thật cũng đừng vướng kẹt vào đó mà sanh ra cái tâm cống cao ngã mạn chấp ngã dù cho người ta có nói những lời nói chỉ trích chê bai mà nếu không đúng sự thật thì cũng đừng có dướng kẹt vào đó để rồi sanh ra phiền não khổ đau cho chính bản thân mình không có ngu dại gì như vậy đâu quý vị đâu con không hỏi quý vị phật tử nè nếu mà chúng ta nghe những lời khen tiếng chê của mọi người mà chúng ta vui buồn theo đó có phải chăng quý vị lệ thuộc vào cái lưỡi của người ta hay không ta muốn mình vui người ta làm cho mình vui ta muốn làm cho mình buồn cái người ta nói xấu mình cái mình buồn mình dễ dàng vui buồn theo đó mình mất quyền tự chủ như vậy sao mình sống nô lệ cho hoàn cảnh và con người như vậy thì làm sao chúng ta có được một sự an ổn đây quý vị một cái nghệ thuật sống đức phật dạy con chia sẻ trong kinh tứ thập nhị chương kể lại một hôm đức thế tôn vào thành xá vệ để khất thực ông bà la môn ông đi theo sau ông chửi bằng những lời thô tục nhục mạ hủy bán nhưng mà đức thế tôn vẫn bình tĩnh ngài vẫn tiếp tục đi ông ta chửi mệt rồi chặn đường lại này sa môn cụ đàm ông có điếc hay không đức phật ngài mới trả lời ta không có điếc nếu ông không điếc này à, nãy giờ ta chửi ông ông có nghe không nó có nghe sao ông không phản ứng gì cả đức phật mỉm cười và nói rằng này bà la môn giả như nhà ông hôm nay ông mời khách đến nhà rồi ông đem lễ phẩm tặng tặng phẩm ra ông tặng cho người khách đó mà người khách đó không nhận thì cái lễ phẩm đó ông làm gì ông bà la môn nói ta tặng quà cho họ họ không nhận ta lấy về đức phật mỉm cười và ngài nói một câu rất là ngắn gọn nhưng mà đầy đủ ý nghĩa vậy thì từ sáng đến giờ ông tặng cho ta cái gì ta không lấy đâu ông lấy về đi nhẹ nhàng ghê chưa quý vị mình đừng có nhận tại vì mình nhận đó là mình chấp vào đó thì mình sẽ phiền não người ta tặng cho mình mà mình không nhận mình không lấy thì mình không có gì phải khổ phải buồn hết tại vì mình dướng kẹt vào đó cho nên mình buồn mình khổ mình tự tạo cho mình cái khổ đau cái phiền não chứ không ai hết quý vị thực hiện theo lời phật dạy qua phương cách tu tập nha quý vị không nhận ta cho mình không nhận ta lấy về à và Kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật lại dạy tiếp đây Ngài bảo rằng đối với kẻ ác dùng lời xấu ác Ác khẩu, ác ngôn để mắng, giết người hiền Giống như ngửa mặt lên trời mà phun nước miếng Nước miếng không có tới trời cao văng xuống mặt họ Giống như cầm một nắm cát để bung hãy ngược gió Cát kia không tới đối phương mà nó bạc vào mặt của mình người nào gieo nhân nào thì sẽ có quả báo đó hãy để nhân quả là một vị thẩm phán là một vị quan tòa xét xử rất công bằng không có thiên vị ai đâu và đặc biệt kính khuyên các hàng phật tử chúng ta chấm dứt những lời thị phi đi quý vị đừng cho những lời thị phi đó tiếp nối nữa nó sẽ tạo khẩu nghiệp cho mình và nhất là khi quý vị đi đến chùa đó tuyệt đối không nói lỗi của chư tăng chư ni không hủy bán tam bảo nha quý vị mình lấy tam bảo với niềm tôn kính mình tôn trọng cung kính vì tam bảo là hải đảo bình yên là nơi nương tựa cho tất cả chúng sanh quy hướng đó là cái điểm tựa của cuộc đời mình Phật đã nhập Niết Bàn mấy ngàn năm Giáo pháp của Ngài được truyền bá rộng rãi Mà hôm nay chúng ta có cơ duyên để nghe, để học để hiểu biết thì quý vị nên nhớ đó là do chư tăng chư ni là những người hai phật hoàn truyền chánh pháp đó vậy mà chúng ta không có lòng tôn trọng cung kính đi đến chùa cái soi bói môi móc tìm tòi coi cái ông thầy nào ông tu sao vậy cái sư cô đó tu như thế nào con nói thí dụ nha thầy đó tu giỏi sư cô đó tu tốt có đem cái sự giải thoát giác ngộ để ban tặng cho mình để mình hưởng ké hay không quý vị có không rồi nếu mà cái thầy đó tu dở còn cái sư cô đó là xấu có đem cái dở cái xấu đó để mà đài ải khiến cho mình phải lãnh cái nghiệp xấu dở của người đó không không vậy thì mắc cái gì gì cái xấu dở của người ta mình thị phi mình chỉ trích mình đồn đãi mình dư luận mình bàn tán mình chi cho nó mất thời gian và nó làm cho tâm của mình bị rối loạn mà còn tạo thêm cái khẩu nghiệp do đó quý phật tự chấm dứt điều này liền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 con với lòng tôn kính tam bảo xin phát tâm cúng dường cái này cái nọ xin quý thầy xin quý sư cô từ bi quan hỷ doãn nạp lễ phẩm cúng dường của chúng con để cho chúng con được tăng phước để cho chúng con con được tròn đầy công đức xong rồi cúng dường xong rồi nha quý vị khi mà thầy với lại sư cô đó làm không vừa lòng thì chửi tắt bếp luôn không còn cái gì để nói nữa hết dùng những lời nhục mạ quỷ bán thậm tệ tạo khẩu nghiệp tạo cái nghiệp cho mình tội quỷ bán tăng bảo nặng lắm quý phật tử ơi con chia sẻ với quý vị điều này với những lời tha thiết mong rằng quý phật tử phải tạo công đức phước lành phải sống một đời sống đạo đức mọi hoàn cảnh không làm bất thiện dù khó khăn vẫn phát triển hạnh lành nhìn tâm giữ ý tịnh thanh là lời phật dạy đành rành xưa nay đối với việc và cái tội quỷ bắn tam bảo vướng vào cái quả báo như thế nào mắc phải cái quả báo như thế nào con xin trích dẫn lời dạy của đức phật khi tôn giả a nan hỏi đức phật trong kinh a nan vấn sự kiết hung tôn giả a nan hỏi đức phật bạch đức thế tôn giả như trong đời có một người đệ tử mà hủy bán bậc thiện tri thức bậc thầy lành những người bạn tốt của mình hủy bán thị phi chỉ trích nhục mạ du khống nói xấu thì mang quả báo gì đức phật nói người nào dùng những lời ác khẩu đũa xả mắng giết hủy bán chỉ trích bôi nhọ nói xấu bậc thiện tri thức của mình sau khi chết bị đọa vào địa ngục cắt lưỡi quý vị bị đọa vào địa ngục cắt lưỡi nếu mà sanh ra lòng người thì bị câm bị ngọng và đoạn mất cái duyên đối với thiện tri thức nói xấu thiện tri thức là đoạn mất cái duyên đối với thiện tri thức cho nên sanh ra đời nếu dư báo còn lại làm người thì bị câm ngọng nhưng lại sanh ở vùng biên địa hạ tiện không gặp được phật pháp và không gần gũi chùa chiền không gặp gỡ được các bậc thiện tri thức điều này con đã từng đã từng chứng kiến cái cảnh mà những người ở vùng sâu vùng xa nơi ít chùa chiền ít có cơ hội đi gần gũi các bậc thiện tri thức ít có cơ hội gần gũi chư tăng chư ni họ không biết gì là phật không có hiểu gì là pháp họ cũng không biết ai gọi là tăng nữa quý vị đi đến vùng sâu vùng xa ở bình thuận nơi cái vùng núi đó tụi con tết cái đi phát quà đến đó giảng pháp luôn khi đi đến nơi đó họ gặp mình cái họ bụng miệng họ cười không biết cười gì nữa chắc là họ nhìn thấy cái đầu mình trọc lóc là cười thấy khác cười xong rồi cái giảng pháp họ ngồi không không nghe họ cứ cười họ nhìn mình nó giống như là lạ quá đi thấy một người gì mà lạ dữ vậy nè họ cười hoài xong rồi cái đến khi phát quà cái họ lợi khiều khiều thím ơi thím cho con một cái phiếu đi thím cái đầu mình trọc lóc mà họ kêu mình bằng thím cái quý cô mà đi chung đoàn nói thôi đừng kêu thím nha vì ở đây không có chú đâu đừng kêu thím họ hết kêu mình bằng thím rồi cái họ kêu thầy chùa ơi thầy chùa thí dụ đồng thời họ kêu một tiếng thầy bỏ chữ chùa thì chúng ta dễ nghe hơn họ không nói vậy mà họ kêu thầy chùa ơi thầy chùa mà không kêu thầy chùa cái họ kêu cô giải ơi cô giải rồi quý phật tử cũng nói thôi cô được rồi đừng kêu giải trong đó là chi rồi cái khi mình mình biết rõ là những người mà ở tại nơi đây nè họ không có chùa không biết mình là ai cho nên không biết gọi xưng hô là cái gì cả thế quý cô mới nói thôi kêu cô được rồi đừng giải trong đó nữa nha cô được rồi hoặc là thầy được rồi đừng chùa trong đó không biết gì hết mình thấy rất là đáng thương luôn quý vị mà những người sanh ở dùng biên địa hạ tiện do cái nhân đó, là không có không có tôn trọng cung kính đối với các bậc thiện tri thức những bậc thầy làm những người bạn tốt đoạn cái duyên đối với thiện tri thức sanh ra đời ở nơi biên địa hạ tiện không gặp được phật pháp không gần gũi chư tăng chư ni quý vị ơi mong sao quý phật tử đừng đoạn mất cái duyên này mà chúng ta hãy kết duyên lành đối với tâm bảo đi quý vị trọng phật ta phải kính tăng đừng dùng những lời thị phi chỉ trích bàn luận đồn đãi cái lỗi của ai hòa thượng hải hiền đó cái vị hòa thượng mà quý vị coi trong phim vị hòa thượng này sống tuổi thọ của ngài xin thưa với phật tử nha cả cuộc đời của ngài từ khi bước chân vào cửa đạo cho đến ngày mà ngài viên tịch chưa từng bao giờ mở lời nói lỗi của ai còn chúng ta dướng phải cái này hoài à hay đi nói lỗi của người lắm rồi chẳng những nói lỗi mà nghe ai học lại cho chúng ta về cái xấu cái dở cái khuyết của người nào đó là chúng ta đi truyền miệng nói liền ê hay gì chưa hay cái cái cô đó đó cổ đi chùa bao nhiêu năm rồi mà bây giờ hả bởi dở nợ ra rồi trốn nợ đi rồi đủ thứ hết thị phi không mà nó làm cho tâm của mình rối loạn cho nên hòa thượng ngày xưa hòa thượng thượng trí hà tịnh còn xin tiền hòa thượng mới có một cái châm ngôn sống cho chính mình và dạy cho các phật tử phiền não khởi giai do đa sự thị phi sanh chỉ vì đa ngôn phiền não khởi bởi vì do nhiều việc đa sự là nhiều việc việc quá nhiều còn thị phi sanh là bởi vì nói nhiều quá thôi ít nói một câu chuyện niệm nhiều một câu phật đập tan vọng tưởng chết thì pháp thân của chúng ta mới được sống dậy nghe quý vị bớt nói ít nói đi còn nếu nói nói những lời giá trị lợi ích quý vị còn tu từ những chuyện thị phi thì phương cách thứ nhất con chia sẻ với quý vị là lặng thinh phất lờ khi nghe những lời thị phi giống như một làn gió thoảng qua có cái ông này ông lái một cái chiếc ghe đang lái chiếc ghe đi ở trên sông nước vậy đó bỗng dưng cái ngược chiều với ổng là một chiếc ghe cứ đâm đâm đâm thẳng vào ghe tàu của ổng cái mới nhảy ra ổng nói quẹo chỗ khác quẹo chỗ khác thắng lại thắng lại ổng la vậy mà chiếc ghe kia nó cứ giống như không nghe không hay không biết gì nó đâm nhào nhầm vào ghe của ổng một cái rầm ổng mới nhảy qua bên cái ghe kia ổng định nắm cái ngực áo của cái người mà lái ghe đó ông đánh cho một trận nha ai ngờ đông nhảy qua ghe kia thấy chiếc ghe không có người lái bởi vì cái chiếc ghe đó buộc dây mà nó bị xúc dây nó trôi mà nó theo cái dòng nước đó thủy triều nó mạnh quá nước nó đang nó đang đang chảy vô cho nên nó trôi trôi trôi trôi vậy nó băng băng băng băng thì sao mà đâm nhầm cái ghe của ổng lúc ổng nhảy qua ông tìm cái người lái ghe không có người nào thì cũng thôi thôi không lẽ bây giờ mình đá vô trong cái game mà tại mày tại sao mày không có con mắt tao vẽ cho mày hai con mắt rồi mày không có mắt mày mày còn đụng nhầm tao nữa hay sao nó là một cái vật vô tri vô giác không thể nào không thể nào mà chúng ta phiền não đối với một vật vô tri vô giác như vậy thì con kể chuyện cái chiếc thuyền không chiếc ghe không đó để gửi gắm cho quý vị một lời khuyên khi gặp một cái sự việc gì khi khổng khi không mà mình không có làm những việc sai trái lỗi lầm đó mà họ du khống họ thị phi họ đồn đãi họ dư luận họ nói xấu họ bôi nhọ mình xem như chúng ta đang bị đụng vào một chiếc thuyền không đi quý vị mà chiếc thuyền không không có người lái giận ai đây giận ai đây đó là trên phương diện thứ nhất phớt lờ xem như một chiếc thuyền không đụng nhầm mình rồi cái thứ hai là để thực hiện cái sự tu tập đối diện trước những chuyện thị phi của cuộc đời thì quý Phật tử quán niệm một cách tích cực cái gì nó cũng có nhân có quả hết nên nhớ nha không có ngẫu nhiên không có tự nhiên đâu con đã từng kể cho quý vị nghe câu chuyện của thiền sư Bạch Ẩn đó thiền sư Bạch Ẩn người Nhật Bản một câu chuyện được ghi nhận trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản ai cũng biết đến câu chuyện này thiền sư bạch ẩn khi đó đạo phong của ngài mỗi ngày một hưng hạnh phát triển thành hành tiếng tâm của ngài được lan truyền đạo hạnh của ngài lan xa mọi người rất là kính trọng xem ngài giống như một vị phật một vị bồ tát sống vậy đó trong lúc ngài đang mở đạo tràng hướng dẫn giảng pháp cho quý phật tử bỗng dưng gia đình nọ dẫn cái cô con gái mang cái bụng đi đến trước đạo tràng dần chửi rủa thậm tệ và nói rằng ông nghĩ sao bây giờ ông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc làm của ông ông ở trong chùa ông ăn cơm của đàn na tính thí mà ông hại đời con gái của tôi ông làm cho nó có thay rồi bởi vì cô gái này khai ông hòa thượng đó là tác giả mà nguyên do là khai như vậy là sao bởi vì sợ quá đi cái cô gái này nè lén lút quen với một người bạn trai rồi cái cái anh chàng kia đó thi hành nghĩa vụ quân sự tòng quân nhập ngũ đi mất tiêu rồi bây giờ cái bụng mỗi ngày một lớn ra rồi cha mẹ dí quá hỏi vậy chứ ai là tác giả phải khai cho mau làm dữ quá cái cổ mới khai đại khai ở ngoài đời người ta đập cho chết à đổ thừa ông hòa thượng ông tu ông đâu có ông đâu có cãi giả tranh chấp ông đâu có hành hung mình cho nên thấy thầy chùa là dễ đổ thừa nhất cái đổ thừa ông thầy cái gia đình dẫn cô ta đến làm dữ lắm chửi mới một cái đạo tràng đông như vậy người ta nhìn ánh mắt đối với thiền sư bạch ẩn người ta bất mãn người ta đứng dậy người ta rút lui hết từ đó trở về sau cái ngôi chùa thưa dần phật tử không ai đến tu đến học hết quý vị ơi mà họ còn dư luận bàn tán đồn đãi bởi những lời thị phi bởi những chuyện thị phi do gia đình này mang đến ngày mà đứa con sanh ra con gái của họ sanh con rồi gia đình này dữ dằn lắm ẩm đứa nhỏ đem đến tới ngay chùa đó chửi rủa rồi thấy đứa nhỏ con ông ông phải có trách nhiệm ông nuôi nó rồi bỏ đi về nghe tiếng khóc của trẻ thơ thiền sư bạch ẩn trong lòng xót xa ẩm nhỏ đi vào nuôi người ta nói rồi hồi lúc mà nghe gia đình này nói thiền sư bạch ẩn là tác giả của bào thai người ta còn bán tính bán nghi bây giờ ông ẩm nhỏ vô ông nuôi là con của ông chắc chắn 100% chứ không phải 99% nữa chứ nếu không phải con mình mắc gì ôm vô nuôi chi rồi họ nói 100% từ đó về sau không có một người nào lai giảng chống thiền môn để hỗ trợ cúng dường cho ngài ăn để ngài tu nhỏ nuôi phải bằng sữa bằng nước cơm nước cháo mà không có ai cúng dường hết thậm chí là bỏ nhỏ nhà ở trong chùa cũng không được ngài phải đi xuống núi cổng nhỏ đi xuống núi để xin sữa xin nước cơm cho nó để cho nó nó bú nó ăn nó uống để cho nó sống mà đi xuống rồi về lần nào đầu cũng bị u bởi vì người ta ném đá người ta chọi người ta nói thầy chùa mà như vậy rồi cái về lúc nào trên người cũng bị thương tích bởi vì người ta dùng gậy gọc người ta đập người ta đánh người ta ruột chạy vậy mà ngài nhẫn nhẫn nại nuôi đứa bé 3 năm quý vị ba năm sau rồi cái cái người người cha của nó đó là đi nghĩa vụ xong rồi trở về gặp cô này cái mới hai vợ chồng mới đến chùa khóc lóc kể lễ nói là xin sám hối với hòa thượng để nhận con của họ về lúc mà thấy đứa con nói con ông ông, ông phải có trách nhiệm ông nuôi ngài ấm vào ngài cũng nói vậy à rồi cái lúc mà sinh đứa nhỏ ngài cũng ấm đứa con ngài đưa ra họ nói là con của tôi thôi trả lại cho tôi ngài cũng nói vậy sao thôi trả nè từ đó mọi người vô cùng kính trọng với sự nhẫn nại và tấm lòng từ bi của thiền sư bạch ẩn cái gì sự thật nó cũng trở về với sự thật thôi ngài vẫn lặng thinh ngài vẫn nhẫn nại chịu đựng khi người ta du khống bôi nhọ và còn đem đến một cái thảm kịch là thấy đứa nhỏ cho ngài nuôi nữa với lòng từ bi ngài nuôi luôn quý vị ơi cũng không có không có biện bạch gì hết dù có biện bạch người ta cũng đâu có tin người ta đâu có nghe mình đâu thì biện bạch thanh minh để làm gì người chấp nhận hết nhưng rốt cuộc sự thật cũng trở về với sự thật đó là tấm gương của chư vị tổ đức mà con xin chia sẻ với quý phật tử dù rằng trong cuộc sống hiện tại mình là phàm phu khó tránh khỏi những lời thị phi dù chúng ta không đủ năng lực nhẫn lực định lực tuệ lực giống như chư phật chư tổ nhưng ít ra quý phật tử cũng hiểu được phần nào về nhân quả không có cái gì ngẫu nhiên không có cái gì tự nhiên đến với mình mà tất cả đều có nhân duyên quả báo biển người mênh mông bao la tại sao người ta không nói ai mà người ta nói mình người ta không ghim người nào không chỉ trích không vu khống người nào họ lại chỉ trích vu sống nói xấu đồn đãi về mình vậy là mình là một nhân vật quan trọng lắm rồi đó quan trọng đối với cuộc đời họ có cái cô này nè hồi lúc cổ còn trẻ còn à, con gái ấy, cổ quen với một người bạn trai hai người cũng thề non hẹn biển dữ lắm nhưng mà sau đó người thanh niên kia mới theo sự hướng dẫn của gia đình đi cưới vợ vào bỏ rơi cổ khi cổ biết là người bạn trai của mình phản bội mình đi cưới vợ rồi trong lòng cổ đau cổ ôm một mối hận đời đó hận tình hận đời năm chục năm sau bỗng dưng đang đi trên đường thì cổ gặp một người một người đàn ông khoảng sáu mấy gần bảy chục tuổi cổ chặn đường lại cổ mới nói ông có biết cái bản mặt của ông tôi thù lắm ông có biết không tôi ghét ông tôi thù ông cả đời này tôi không bao giờ quên được ông cái ông kia lụm cụm rồi nha gần bảy chục rồi cái ông nhìn ông hỏi bà là ai vô căn vô cớ xong tự nhiên mà chửi tôi vậy tôi với bà có quen biết gì đâu tự nhiên mà chửi tôi ông giỏi lắm ông nói ông không quen tôi hả ông có thể quên được tôi nhưng tôi không bao giờ tôi quên được ông đâu cái cổ chửi cái cổ chửi một hồi xong cái cổ nói cái tên của cổ ra cái ông này ông phát ông cười ông cười cô chửi bao nhiêu ông cười bấy, bấy nhiêu cái cổ quay lại cổ mới nói khùng hả người ta chửi mà mình cười là sao vậy cái ông này ông nói cái nụ cười này là nụ cười hạnh phúc ta chửi mình mà cảm thấy hạnh phúc sao cổ hỏi vậy đó nha, ta chửi mình mà mình cảm thấy hạnh phúc sao ông có khùng không có bị thần kinh không cái ông ta nói tôi cảm thấy trong cuộc đời của tôi rất là hạnh phúc bởi vì khi tôi nhìn lại cô tôi cũng không biết cô là ai tôi quên mất tiêu rồi mà năm chục năm trôi qua rồi mà hình bóng của tôi vẫn còn in đậm trong trái tim của cô Tôi lại là một nhân vật quan trọng đối với cuộc đời của cô mà 50 năm qua cô vẫn không quên cho nên tôi cảm thấy tôi hạnh phúc quá Cái cô kia có im luôn à quý vị, hết chửi à Nín luôn, hết chửi à Nếu mà chúng ta suy nghĩ một cách tích cực hơn một chút xíu đi quý vị Thì cái người mà họ oán họ giận họ hờn họ trách mình mà họ ghim trong lòng họ để trong dạ đó họ còn nói rằng sống để dạ chết mang theo thì mình lại là một nhân vật quan trọng đối với cuộc đời của họ như vậy thì mình là quá hạnh phúc rồi phải không quý vị họ không bao giờ họ quên mình trong khi đó có một số người sự việc qua rồi là họ quên mất tiêu hết họ không có để lòng để bụng gì hết còn mình cứ nhớ hoài nhớ mãi không có lợi ích gì đâu buông xả ra đi quý vị ai đúng ai sai cứ mặc kệ người phận mình lo giữ phận mình thôi nếu mà tối ngày quý vị cứ xăm soi soi bối môi móc chỉ trích lỗi lầm của kẻ khác ấy thế đà ta đã lỗi rồi đó Giả lại chúng ta có duyên lắm mới gặp nhau ở giữa cõi đời này Nếu mà không có đủ duyên không có gặp nhau đâu Dù là ân duyên, dù là oán duyên, dù là trả nợ hay là đòi nợ Thì tất cả chúng ta cũng thực hiện theo lời Phật dạy Sống phải có tình người, sống phải biết yêu thương, sống phải biết tha thứ quý vị Ai có nói xấu bôi nhọ mình Ai có tìm cách để đồn đãi, hỏi phòng những chuyện xấu xa cho mọi người biết được để trà đạp danh dự của mình hãy để nhân quả phán sự rất công bằng và chúng ta lại mở rộng cõi lòng ra thương cho người đó nhiều hơn vì chúng ta biết rõ mình là một người Phật tử mình có sự hiểu biết tin vào nhân quả biết tội biết phước biết tránh xa những điều sai trái tội lỗi còn những kẻ bất giác vô minh không phân biệt được đâu là thiện ác tội phước chánh tà cho nên họ mới tạo nghiệp xấu ác như vậy để rồi bản thân họ phải chịu khổ chúng ta thương nhiều hơn là oán hận đó quý vị chúng sanh còn mê lầm bất giác chúng ta nên thương những chúng sanh đó nhiều hơn từ đó mà cái cõi lòng của chúng ta mở rộng ra thông cảm và hiểu thấu thương xót do đó mà chúng ta quá giải được tất cả chỉ cần mình thương người ta là người ta sẽ thương mình mình đừng bao giờ nghĩ xấu về người ta thì không ai nghĩ xấu mình cái nhân mình gieo như thế nào thì cái quả mình gặt hái như vậy nếu mình sống một đời sống tốt đẹp làm lợi lạc cho tha nhân ban tặng hạnh phúc cho tha nhân thì cuộc đời này không có dông phụ mình đâu quý vị mong sao quý phật tử luôn có được một cái sự nhận thức hiểu biết đúng đắn về nhân quả để tự làm chủ lấy mình trước những chuyện thị phi kia và biết tu từ trong những cái nghịch cảnh chướng duyên từ trong những sự thị phi đó ngay trong những lời thị phi đó chúng ta nhìn lại người biết tu vẫn an nhiên tự tại mà người mà không khéo biết tu lại bị nó tác động chi phối phiền não khổ đau vậy thì chúng ta tu từ nơi những cái chuyện thị phi trong cuộc đời đó chúng ta mới biết rõ được cái khả năng tu tập của mình như thế nào và mỗi khi gặp những thị phi chướng duyên nghịch cảnh thì quý vị xem như chúng ta trả một món nợ trong cuốn sổ nợ đời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 và nó biểu hiện qua cái gì qua những lời nói thổi phồng không đúng sự thật qua những cái lời nói xấu bôi nhọ rồi có khi là cái chuyện không nói có chuyện có nói không đặt để ra và truyền miệng ra từ ở bên trong thì nó nhỏ mà truyền ra thì nó lớn nó nhiều người biết tu rồi lớn mình làm cho nhỏ nhỏ làm thành không và xem những lời nói thị phi đó giống như một làn gió thổi qua và chúng ta phải vững chãi đừng để mình mềm yếu giống như cành mềm ở trước cơn gió lốc mà phải là một tảng đá kiên cố vững vàng đúng sai phải quấy tự mình biết rõ được mình là ai là quý lắm rồi còn chúng ta nhận diện những lời đó là chỉ là những đồn đãi thị phi đừng vướng kẹt vào đó để tự mình làm khổ chính mình tự mình làm nô lệ trên cái lưỡi của thiên hạ sống một đời sống điên đảo bất an là người thiếu đi sự hiểu biết người có trí tuệ hiểu biết rồi thì ta xem thị phi là cái chuyện bình thường ở giữa thế gian phật thánh nhân dẫn biện người đời thị, thị phi chỉ trích thì huống chi chúng ta là phàm phu chẳng qua nha quý vị ở trong một cái góc khuất nào đó chúng ta có cái tài che đậy giấu không ai hay không ai biết vậy thì trước những lời thị phi đồn đãi cái xấu cái dở của ai đó quý vị cũng đừng truyền miệng đừng có truyền miệng với nhau đừng có đồn đãi đừng có dư luận bàn luận tới mình bàn luận tới mình đồn đãi những cái mà chưa chính xác chưa đúng sự thật đó quý vị tạo cái khẩu nghiệp mà đưa đến cái tai hại ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống của cái người mà mình bàn luận đó làm cho họ bất an làm cho họ đau khổ làm tổn thương người ta đó quý vị cuộc đời này quá nhiều đau khổ rồi là một người phật tử chúng ta phải có lòng từ bi yêu thương và tha thứ ai có lỗi với mình cũng để nhân quả phán xử đi quý vị không phải người ta nói xấu mình bôi nhọ mình rồi mình cũng nói xấu bôi nhọ người ta thì mình với họ có gì đâu để miệng của mình mở lời ra phải có giá trị phải có lợi ích phải là hoa thơm phải là trái ngọt phải là làn gió mát đừng mở lời ra toàn là những lời vu vơ không căn cứ không thật mà nhất là những lời nói thị phi thì giống như phẫn uế ở trong miệng của mình nói những lời nói vô bổ vô ích không có giá trị giống như cái miệng mình đang nhai mặt cưa nói những lời nói xấu nhục mạ quỷ bán bôi nhọ người vu khống người chẳng khác nào như gươm như đao phóng ra để giết người ta là một người phật tử miệng ta phải là đóa hoa sen một khi phen hé nở thì một phen thơm lừng tiếng ta là làn gió mùa xuân một khi thổi đến muôn dân mát lòng quý vị mở lời ra nói thì bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi trên lưỡi sen hồng phải phóng ra hào quang nếu mà được như vậy thì dù cho nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tạo tội hơn là núi cả chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng cái đó gọi là diệu pháp đó quý vị cái pháp vô cùng màu nhiệm giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng của mình đừng nói những lời thị phi đừng đồn đãi những lời thị phi và cũng đừng vướng kẹt vào những lời thị phi đó là thông điệp mà con muốn gửi đến toàn thể quý phật tử trong chủ đề ngày hôm nay tu trước những chuyện thị phi trong đời Mong rằng toàn thể quý Phật tử đầy đủ niềm tin đối với nhân quả Đầy đủ sự sáng suốt hiểu biết Để rồi trong cuộc sống này với năng lực của sự nhẫn nại Với tinh thần chánh tri chánh kiến hiểu sâu sắc về nhân quả Khi đối diện trước những lời thị phi Chúng ta có đầy đủ định lực, tuệ lực, nhẫn lực Để vượt qua những cái thử thách đó sống một đời sống an lành đem lại sự thanh tịnh an lạc cho chính mình ngay trong hiện tại đó chính là phương cách quý vị tạo nên cảnh giới tịnh độ cực lạc ở tại nhân gian và sống không vướng kẹt vào những lời thị phi sẽ giúp cho quý vị sống vui, sống khỏe, sống tốt đời, đẹp đạo và sự hiện diện của người Phật tử ở đâu là hương thơm đạo đức lan tỏa nơi đó tô điểm cho thế giới ta bà này thêm rạng rỡ sắc hương đó là hương thơm của giới của định của tuệ của giải thoát và của giải thoát tri kiến kính chúc cho quý phật tử tu tập theo lời đức phật chỉ dạy để có được một đời sống an lành hạnh phúc trong hiện tại và gieo trồng chánh nhân tịnh độ để Ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời này ra đi chúng ta có đủ điều kiện dự vào chính phẩm sen vàng nơi Tây Phương cực lạc A-di-đà Phật